thì ờ, đây là tôi cũng giới thiệu các bạn đây là một dòng bếp ga nội địa nhập dành riêng cho nội địa nhập này bếp này thì có thương hiệu là Rinnai mã số series của bếp là VHM63 VT TW mã số của bếp để bảo hành đó mã số của bếp để bảo hành là 9999 đây là nội thất phía bên trong của bếp đây bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp cho các bạn xem nắp này thì có hai cái nắp đầu chia lửa được nằm từ cái nắp đấy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 hai bếp của tôi đã khóa ga thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công này dù công tắc còn đang mở đây bếp nước của tôi đã khóa ga luôn khi chức năng hẹn giờ thành công dù công tắc vẫn đang mở vì bếp này nó heo pin nên nếu các bạn sử dụng những loại pin như là pin con ó pin con thỏ như thế này các bạn sử dụng được khoảng từ 2 à, cho đến 3 tuần giá là của nó là khoảng từ 20 ngàn một cặp nhưng lại pin tốt hơn như là Panasonic Toshiba Maxell các bạn sử dụng được khoảng 40 ngày giá là khoảng từ 40 cho đến 45 ngàn một cặp những loại pin này rất là tốn kém để tiết kiệm thì các bạn cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này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 thì bếp này nó cũng là dòng bếp cao cấp nên nó có thích hợp những tính năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng tôi sẽ thử cho các bạn xem luôn đầu tiên ở bếp bên phía tay ờ, phải của tôi tôi sẽ bật lên thì nó gồm có chức năng ờ, nấu nước sôi và chức năng nấu cơm nấu cháo đây cái hình tô cơm này là chức năng nấu cơm nấu cháo nè ở trên là nấu cháo và ở dưới là nấu cơm đối với chức năng nấu cháo thì các bạn bấm vào di chuyển cho có đèn sáng để chọn sử dụng thôi còn đối với chức năng nấu cơm á, thì các bạn nên sử dụng những loại nồi nó có đáy ờ, dày và cái đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25cm để đạt được hiệu quả cao nhất tại vì ở bên Nhật thì họ sẽ sử dụng những loại nồi dành riêng cho bếp ga giá khoảng hơn 3 triệu đồng nhưng mà loại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam để chúng ta mua sử dụng nên chúng các bạn hãy mua những loại nồi như mà tôi vừa mới khuyến cáo để có thể ờ, sử dụng nó hiệu quả nó tốt nhất còn đây là chức năng nấu nước sôi đây đối với chức năng nấu nước sôi này khi mà các bạn đun nóng nước sôi nước trong nồi nó sôi lên thì 5 phút sau bếp sẽ khóa ga cho chúng ta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 chúng ta nên cắt đồ ăn nó nhỏ thôi nó vừa vặn ra sắp đều vào khay nướng để khi mà chúng ta hơi nướng đồ ăn hơi nước nó sẽ bốc lên nếu được thì chúng ta lớp lót một lớp giấy bạc ở dưới bể khay nướng này chúng ta tưới một ít nước lên khi mà chúng ta nướng hơi nước nó bốc lên nó sẽ làm mềm thức ăn thực phẩm chúng ta sẽ không có bị khô cứng chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh rửa rửa hơn sau khi mà sử dụng ngoài ra thì để hơn khuyến mãi chúng có kinh doanh bán các loại pin nội địa nhật đây đây là pin zin theo bếp từ bên nhật về một cặp pin như thế này các bạn sử dụng kèm với bếp này được khoảng từ 4 đến 5 tháng các giá bán là 50 ngàn một cặp các bạn cũng có thể mua loại pin này về để sử dụng kèm với những thiết bị điện tử khác ngoài ra khi mà các bạn đang sử dụng bếp mà còn lửa chúng ta đang sử dụng nó xanh